đời nhau để làm nhau đau để làm nhau không gấp nhau không muốn chạm bước qua đường nhau để lại thương đau để lại vết sâu có xóa Give me like I whoop, để làm nhau đau để làm nhau khóc gặp nhau không lại hướng đông đèn lại về sớm có số mơ được đâu đã từng hạnh phúc phải không anh ơi mình từng chung lối khổ đau lên tiếng cười mình đã luôn từng nói lẽ không thể chứ mình từng thề ước mãi không bao giờ xa mà cớ sao ta giờ đây vượt qua đời nhau giờ trái tim ta phải trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau